Xin chào các bạn à, Nếu các bạn đang muốn tìm hiểu một mô hình kinh doanh làm sao cho an toàn và mang lại hiệu quả kinh tế cao các bạn có thể tham khảo mô hình cửa hàng giặt là công nghiệp và Duy Mạnh đang có mặt tại kho máy giặt máy sấy công nghiệp đây là những dòng máy giặt máy sấy công nghiệp có nguồn gốc từ Nhật Bản những thiết bị này sẽ được sử dụng trong một cửa hàng giặt là hoặc một xưởng giặt công nghiệp à, với số vốn đầu tư không cần phải quá nhiều từ trên dưới 100 triệu đến trên dưới 200 triệu chúng ta có thể set up mở một cửa hàng giặt giấy công nghiệp để phục vụ cho khách hàng tại khu dân cư của chúng ta và với một cặp máy giặt máy sấy công nghiệp như tại kho máy giặt công nghiệp này à, một ngày có thể hoạt động mang lại cái doanh thu 2 đến 3 triệu đồng tiền doanh thu và cái khả năng thu hồi vốn trong vòng từ 6 tháng cho đến 1 năm là chúng ta đã có thể thu hồi đủ cái vốn đầu tư của mình rồi và cái thời gian tiếp theo sẽ là lợi nhuận à, ví dụ như bên cạnh tôi đây đây là chiếc máy giặt Toshi đến từ Nhật Bản và công suất giặt của nó một mẻ có thể giặt 20 kg đồ vải khô à, tiếp theo đây là máy sấy công nghiệp cũng một mẻ có thể sấy 20 22 kg đồ vải khô và trong một ngày hoạt động làm việc của máy có thể mang lại cái doanh thu 2 đến 3 triệu đồng và cái mô hình giặt sấy công nghiệp đang là cái xu hướng rất là hot tại Việt Nam quý vị và các bạn đang muốn kinh doanh đang tìm ý tưởng kinh doanh có thể tham khảo mô hình giặt sấy công nghiệp và chỉ cần đầu tư những cái thiết bị máy giặt máy sấy công nghiệp à, như bên cạnh tôi đây quý vị có thể liên hệ qua hotline công ty 0963 155622 để được tư vấn, để được nhận báo giá, để được hướng dẫn à, khảo sát mặt bằng. Duy Mạnh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.